À, xin kính chào quý vị và các bạn à, Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video mới nhất ngày hôm nay Thì à, ngày hôm nay là ngày à, cuối tuần Em đang có mặt tại à, ấp Suối Con, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Để à, quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất vườn cao su nha quý vị Một miếng đất vườn cao su có diện tích hơn 5 sào rưỡi hơn 5 sào rưỡi thì à, miếng đất vườn cao su của chúng ta thì nằm trên cái mặt tiền đường đất đỏ đây <clears throat> thì à, cái đất đường này là đường chung đường của công ty cao su Phước Hòa nha đây thì cũng có vài hộ dân ở xung quanh và có điện là tự kéo vô thì à, miếng đất của chúng ta là có một mặt là giáp bờ giáp suối đây là cái phần à, ngắn nhất của cái miếng đất thì nó khoảng tầm hơn 30 mét từ mặt đường vào tới suối nha quý vị hơn 30 mét bây giờ em sẽ đi vào giáp cái suối cho quý vị và các bạn xem hiện trạng trên đất là cao su cao su khoảng 4 à, năm tuổi nha ở đây là cái suối nè phía bên kia thì à, có nhà nhà dân đang ở à, bên đối diện nha thì à, vị trí của miếng đất của chúng ta thì à, cách trung tâm xã gồm ủy ban trường học chợ thì trạm y tế thì khoảng tầm 8 km nha quý vị thì vị trí của miếng đất của chúng ta ở đây chúng ta đi thẳng ra khoảng 1 km là sẽ gặp cái đường nhựa nha gặp cái đường nhựa thì đường nhựa đó chúng ta đi ờ, quẹo trái thì chúng ta ra ủy ban xã Phước Hòa và chúng ta quẹo phải thì chúng ta sẽ đi ra chỗ ờ, huyện Bắc Tân Uyên nha chỗ huyện Bắc Tân Uyên thì cũng ờ, sáu bảy cây số thôi ra tới xã Tân Lập huyện Bắc Tân Uyên miếng đất của chúng ta thì nó hơi hơi dốc nha và cao su thì à, cũng à, hình như cũng không được chăm sóc à, kỹ lắm nên nó cũng không đều thì quý vị và các bạn xem thì nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cũng như là like, share, chia sẻ để cho quý vị nào có nhu cầu chúng ta biết phía trước chúng ta là lô của công ty cổ phần cao su Phước Hòa nha con đường này thì à, là đường đi chung của à, công ty quý vị an tâm đường đỏ lớn xe cộ à, xe tải đồ đi thoải mái cái phần đầu trên của miếng đất thì có cái canh tròi có một cái canh tròi và phần đó thì chiều dài từ mép đường vào thì khoảng tầm 5 60 mét nha quý vị miếng đất của chúng ta thì nó nằm à, cong cong với lại ôm với con đường này và báo luôn cho quý vị giá của miếng đất này chủ đất đưa ra là 1 tỷ tư nha quý vị 1 tỷ tư cho 5,5 à, xào 5.500 mét vuông đất cao su À, từ đây thì chúng ta đi thẳng ra thì khoảng 1 km là sẽ tới đường nhựa nha ở cái căn tròi chúng ta nằm ở phía trước kìa thì à, sổ sách của giấy tờ của miếng đất này là em sẽ để ở phần cuối video cho quý vị và các bạn tiện theo dõi à, quý vị nào à, có vấn đề gì thắc mắc thì có thể comment ở phía bên dưới hoặc là liên hệ vào số điện thoại uh, 0888 334 108 thì uh, em sẽ ờ, giải đáp cho quý vị. Um miếng đất này là sổ đỏ nha quý vị sổ đỏ Rồi, một lần nữa à, xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất vườn cao su à, diện tích à, hơn 5,5 à, xào, hơn 5.500 mét vuông tại ấp Suối Con, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Giá 1,4 tỷ số đó quý vị có nhu cầu liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 Rồi em xin ờ, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và xin chào hẹn gặp lại vào những video tiếp theo